Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2021 Tiếp tục báo giá về Toyota Innova Năm sản xuất 2014 Phiên bản giữa nha Phiên bản này có ABS, có à, hai dạng lạnh riêng theo xe, hai túi khí an toàn, thắng ABS à, phiên, à, phiên bản này thì à, à, giá tiền à, cửa hàng chào bán cho các anh chị đây thì vì thế nó hay chật để sửa tướng lại mới, mới quay rõ được cửa hàng chào bán chiếc xe 2014 này à, các anh chị nghe à, giá cửa hàng báo rất là ok nha 315 triệu nha các anh chị 2014 315 triệu rồi à, anh chị nào chốt à, xài mùa dịch cửa hàng à, thu về chiếc nào bán kiếm vài triệu vài triệu là bán nha 315 triệu Toyota Innova năm sản xuất 2014 à, phiên bản giữa nha các anh chị phiên bản này thì nó không có thua gì phiên bản G hết nó cũng có ABS dàn lạnh riêng kính bấm mâm đúc lóc cửa đồ à, à, thắng ABS hai túi khí an toàn đầy đủ hết nha cửa hàng chào bán xin nhắc lại là Toyota Innova sản xuất 2014 nha à, xe rất là đẹp giá tiền chào bán là 315 triệu xe này là đẹp cực kỳ luôn nha các anh chị nha mới về tới luôn à, chưa rửa luôn nha mới về tới này hàng 104 à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai là xe về liên tục các anh chị xem à, kênh của Lân Ngọc Đồng Nai nhớ bấm à, vào nút đăng ký có phải màn hình nha hơi tối các anh chị à, xem năm sản xuất 2014 năm sản xuất nha à, xe màu trắng nha tư nhân đứng tên nha các anh chị tư nhân đứng tên mới đăng kiểm 18 tháng xe cực kỳ đẹp luôn đây ghế da cho tối quá ghế da la phong dàn lạnh riêng nha các anh chị để quay lạnh nè phiên bản này của mình có hai túi khí đột à, ra luôn đó có hai túi khí nha ABS an toàn nha để dễ nắp cabo cho anh chị xem nhanh tay mùa dịch cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai là bán Innova rẻ nhất khu vực Đông Nam Bộ này à, giá tiền hết sức hợp lý luôn anh chị nhớ đăng ký vào kênh để cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng nha hôm nay cửa hàng về 14 15 ngày mai về tiếp cũng 13 14 15 tiếp xe này là lạnh riêng nha các anh chị nha hai túi khí an toàn A, ABS đầy đủ hết nha Đó, à, đầy đủ hết bọc sàn bọc la phong bọc ghế màu trắng tư nhân đứng tên Đó, à, dịch vụ tư nhân cho nên xe rất là đẹp nha các anh chị nha dịch vụ tư nhân xe rất là đẹp không lỗi nha xe này không lỗi 315 triệu thôi nhanh tay mùa dịch có liền Innova Toyota siêu đẹp gầm máy rất êm nha mâm mới can sờ ben các anh chị nè lồng dè các anh chị như này mùa xe này mà lồng dè còn cỡ này đẹp lắm cái này là, là dơ chứ không phải một nha các anh chị chưa rửa dơ chứ không phải một đâu nha xe rất đẹp anh chị nào à, có nhu cầu kết nối lâu dài thì chúng ta bấm vào à, kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình nha đăng ký góc phải màn hình bên đây à, xe về trễ là quay trễ nha đó, cho nên hơi tối ngày mai cho rửa rồi quay lại các anh chị nào chốt trước thì à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc sẽ ưu tiên ha quay lại cho nè rồi 2014 nha các anh chị nha xe rất là đẹp đầu đĩa riêng theo xe các chị nhìn cần số à Cần số tay lái là mới can xà beng luôn Thơm phức nha Rồi Mới can xà beng à, giờ chúng ta xem hầm máy nha Kính hậu có đèn inox rồi nè các anh chị Xe mình à, mới đăng kiểm 18 tháng à Tới tháng 11 năm 2022 à, Tháng 11 2022 dán che mưa nè che mưa dán inox quanh xe có bộ tem rất đẹp để đứng vị trí xa cho các anh chị xem bộ tem nha à, bộ tem rất đẹp anh chị nào kết nối thì gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nha số 0919 24 35 66 rồi ưu tiên cho các anh chị cộng tác viên nha mấy đèn này nó hơi mờ sáng ngày mai cho thay đèn mới hoặc là à, đánh bóng lại nha các anh chị yên tâm nha còn đồ, toàn bộ đồ là đẹp hết luôn đây cực kỳ đẹp các anh chị ơi tem zin của hãng này à. phiên bản này của mình ABS nha các anh chị nha hầm máy đẹp lắm bảy màu nè đó, các anh chị nhìn kỹ mới thấy bảy màu nha rất là đẹp luôn nha à. Toyota Innova năm sản xuất 2014 ừ, các anh chị nhìn rất đẹp mới rửa sơ sơ ngày mai mới cho tẩy rửa nội thất nha anh chị nào chốt cái này về chạy dịch vụ thì khỏi phải bàn máy rất êm nha các anh chị máy là cực kỳ êm luôn ừ, thì nổ máy luôn cho các anh chị xem cái máy rất êm Toyota Innova năm sản xuất 2014 lên đèn cho nó sáng rồi bật miếng ga đúng rồi rồi rất là đẹp nha các anh chị đó. rồi máy em như xe đạp điện đó anh chị em như xe đạp điện luôn Cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại là cửa hàng luôn luôn tiễn các anh chị cộng tác viên bán xe phụ cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai à, có hoa hồng nha có hoa hồng các anh chị à, làm rất là đơn giản nha chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, bấm vào nút đồng cái đăng ký với góc phải màn hình và chúng ta xem à, rất nhiều xe à, nếu chúng ta có bấm đăng ký thì cửa hàng sẽ gửi tin nhắn cho các anh chị à, xe qua tin nhắn nha à, thông báo là có xe mới về là các anh chị à, thích thì à, bán thì chúng ta chia sẻ video này trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình à, đăng số điện thoại của các anh chị vào sau khi bạn bè khách hàng của các anh chị gọi thì các anh chị chụp lại số điện thoại gửi lại cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai sẽ gọi cho khách hàng và sau khi giao dịch à, môi giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản các anh chị nhắn qua Zalo không cần phải đến nhận hoa hồng trực tiếp tại cửa hàng ha à, các anh chị lưu ý là à, các anh chị làm à, kinh doanh bên ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta không cần phải bỏ vốn nha không cần bỏ vốn cũng như không cần phải à, bỏ công sức à, không cần phải bằng cấp cũng không cần phải à, trình độ kỹ sư bác sĩ gì hết chúng ta chỉ biết chơi Zalo Facebook và nhanh tay à, nhanh à, trí là chúng ta chỉ làm được thôi à, truy cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai xem nhiều video bấm vào nút đăng ký để được cung cấp nhiều dòng xe mới qua tin nhắn của cửa hàng gửi xe về cho các anh chị và sau đó các anh chị sẽ à, xem video và chia sẻ những video gần nhất đây à, cho 10 video gần nhất thì à, sau khi bạn bè các anh chị à, gọi cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai thì à, hoặc là gọi cho các anh chị để giao dịch sau khi à, cửa hàng bán được sẽ chuyển khoản hoa hồng cho các anh chị nha à, số lượng anh chị cộng tác viên là không cần tuổi tác không cần à, à, giới hạn số lượng nha càng nhiều càng tốt nha rồi Lân Ngọc xin nhắc lại 60A 97321 là Toyota Innova năm sản xuất 2014 phiên bản giữa có đầy đủ đồ như trời à, dòng G nha đầy đủ hết giá tiền chào bán là 315 triệu mùa dịch giá này tư nhân à, quỹ quyền công chứng mua bán rút hồ sơ yên tâm tuyệt đối xe đầy đủ đồ chơi đặc biệt là mới đăng kiểm 18 tháng đây phí đường bộ mới đăng kiểm 18 tháng nha đây nhanh tay liên hệ số điện thoại Zalo của cửa hàng 0919 24 3566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai quay phim Cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian à, xem và bấm nút đăng ký của cho cửa hàng cũng như là cảm ơn các anh chị đã chia sẻ à, video cho cửa hàng và cùng bán phụ cho cửa hàng cũng như là chúng ta kiếm thêm à, thu nhập à, từ công việc làm mà không phải bỏ nhiều công sức cũng như bằng cấp à, chúc các anh chị cộng tác viên à, tháng này bán thật nhiều hơn tháng trước và chúc các anh chị cộng tác viên à, cập nhật nhiều xe của Lân Ngọc Đồng Nai trước khi cấp máy nhớ bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình và chúng ta làm việc à, à, theo quy trình thì à, anh chị nào giỏi tháng có thể bán 3 40 chiếc thì thu nhập tạm ổn rồi xin chào các anh chị chúc các anh chị xem xe vui vẻ và hẹn gặp lại xe sau